xin chờ đợi cho nó cho nó mà trong trâu thì kia, cho nó là cho anh chờ nó nha chờ tự nhiên này chờ nó nha chờ tự nhiên rồi Tudo cai uma prova, não sei. Não vou ter que road cho cho cho tụi nó tụi tụi nó theo cái lọc kìa rồi mà tao bố lấy cho cái cho xin chờ xưa nè chạy cả đó này đồ tiền tía baru turno te turno turno blie taşına pelim 맞아. 아이 너. 그러 그러. Senin şaşarın asına. 手放落喺食啫，like I don't want to take a chance 喺做啲肉嘅。你中到咩咯？射啊！Because he was in the other birds, I'd fight him, but 等到买白吃吃一下，包括包整到抓起噻哈，这人到都带就够嘅，啊， tôi sẽ bỏ cái xe không Tôi có bỏ tôi tôi là phê có có bỏ Trust me, you don't want to go in there, man. I, I went in there, I hit my head so many times. I bought this one last year. They they they build for little people, man. I built for me. The one in Colorado State way too. Oh, oh, look one there. She just stand up in there, bro. Like, Dude, the first time I came here, I think I hit my head like 15, times. I gave up. I oh, like, yeah. thì ờ, cho ta cái xong ta chỉ cho tôi nói từ cái chơi tiếp ở tôi ừ. cái nữa cái chồng nó nữa nè ờ, cái giảm rõ kìa tao sói tao trong lấy tao để kêu đấy cái đã bơi nọ tao bơi nọ bơi nọ lên lại không không phải nọ bên bên nuôi tao lấy kêu không không <laughs> rồi tao So, so that their dad is that guy. Ah, uh, okay. But then the females, the females is the tundra. This guy's sister. Ừ. because two stars. Yeah. I, I just try to, good, though. I'm trying to for Sometimes you want two. They never yeah. if, uh, you know, if they counter, lining up with these guys. You know, send I got a couple of oh, don't, buy it. Yeah. yeah. chịu nó à, ừ. thì bỏ ta mới dùng lọ thô mua quay đi bạc tiền bù trầu lọ trầu há trầu rồi à cũng bạc đi cơ tôi muốn là gay mà chuyển lực like yours oh yeah but new chẳng may à so <laughs> I à? like damn look giờ có chúng mà kể như xét thì chúng mà kể như xét chúng mà kể trận gì tôi dục cái đi nó tao tết nó nhớ chân hôn nó sẽ power. You could find my eye in there. <laughs> Tá, sonda.